yêu mình em mãi thôi họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui thiệp phòng ngày cưới trao tay ta sẽ xứng nhau mình ơi